còn trận Rio Aves với à, Maritimo thì cái trận này mình cho tất cả anh em nằm Maritimo thì cái trận này một điều thì anh em cũng đã húp được cái mã kèo dưới còn trong khi cái mã xin Cubo và Myanmar thì mình cho tất cả anh em nằm cái mã tài và nằm xin Cubo thì cái trận này xin Cubo ăn với cái tỷ số là 32. Thì cái trận này anh em nằm xin Cubo thì anh em thua nửa tiền mà anh em húp tới được 5 mã rung lực, anh em húp tới 5 mã rung thì anh em lời tới 4 mã kèo. Thì cái trận Malai và Lào thì hiện tại nó chưa đá thì hôm nay mình sẽ vào nhận định thêm cho tất cả anh em những trận đấu thì trước khi mình vào nhận định thì anh em nào đang chơi bên ngoài qua thầu qua cò thì những cái trận đấu giống như hôm nay Malai và Singapore Singapore và Myanmar này thì anh em đã thua rất, cái trận này rất là nhiều rồi thì anh em đánh trại anh em đánh trên thì anh em đã bị lỗ nửa là lỗ lai mà anh em còn bị lỗ thêm nửa kèo thì anh em trong nhóm của mình đã húp full cái mã rung rồi húp full cái mã rung và húp full cái mã xin cu bo hấp phương cái mã rung năm mã rung và anh em hấp thêm cái mã kèo rung hiệp 1, rung hiệp 2 và anh em chỉ thua đúng nửa mã kèo xin cu bo thôi còn anh em chơi ở ngoài thì anh em lỗ nguyên bộ thì cái đó mình mới phiên tất cả anh em vào trong cái trang của mình để anh em chơi để anh em có hút nhiều mã kèo hơn và anh em có thể lời nhiều hơn cỡ chơi ngoài chơi ngoài anh em chỉ được ăn lựa ăn 7 ăn 8 gì đó mà anh em còn phải thua thêm nửa kèo hoặc là ở ngoài nó ra kèo một trái rưỡi cho anh em anh em đánh thì anh em lại thiệt hơn cái đó mình phiên tất cả anh em vào nhóm của mình chơi để anh em có thể hấp nhiều mã kèo hơn và có nhiều kèo cho anh em chơi hơn thì hôm nay mình sẽ vào nhận định trực tiếp cái trận bảng A nha anh em cái trận của bảng A AFF Cup là dòng thứ ba rồi thì trận này Thái Lan sẽ gặp Philippines diễn ra vào lúc 19 giờ 30 ngày 26 tháng 12 thì hiện tại đang đứng vị trí đầu bảng đó là Thái Lan có 3 điểm sau một vòng đấu và hiện tại đang có 5 điểm uh, dương và trong khi đó Philippines đang có 3 điểm và sau hai vòng đấu thì Philippines chỉ đã cộng được 3 bàn thắng thì Philippines đã hai vòng thắng đấu rồi và Thái Lan và Indonesia thì hiện tại mỗi đội chỉ một vòng đấu mà đang có 3 điểm hết rồi anh em thì trận này Thái Lan gặp Philippines thì Thái Lan có cơ hội nắm chắc có bàn thắng trong tay để lấy 3 điểm đi đứng lên vị trí đầu bảng cao nhất bảng xếp hạng thì anh em thấy thành tích gần nhất của hai đội thì Thái Lan những trận gần nhất của Thái Lan thì anh em thấy Thái Lan đang có cái phong độ rất là bập bềnh có trận thắng trận thua thì anh em cũng thấy rồi thì anh em thấy cái phong độ của thằng Thái Lan gần đây nó cũng không có tốt cho mấy nha nó để thua tới 4 ờ, trận rồi và thắng 6 trận thì những trận thua đó thua Đài Loan nè anh em và thua Malaysia hòa với Malaysia cái tỷ số một đều nữa nè và trước đó thì thua UB Tăng với cái mã số tỷ số là 20 trước đó nữa thì thua Bahrain với cái tỷ số là 21 thì Thái Lan nhiều khi nó lại kỳ màu anh em nó kỳ màu nó lại thua cái những cái đội ờ, yếu nha thì trong khi Philippines có những trận gần nhất thì Philippines chỉ thắng mới được 3 trận và để thua tới 6 trận và quà chỉ có một trận trước Yemen thôi thì cái phong độ của thằng Philippines không có tốt cho mấy trong cái mùa giải này nha anh em thì Philippines đã giao hữu những trận trước thì Philippines đã thua còn trong lịch sử đối đầu thì Thái Lan chỉ thắng Philippines cách biệt được một bàn trong cái trận gần nhất của AFF Cup hồi năm rồi thì trước đó Thái Lan và Philippines chỉ toàn hòa còn năm 2014 do Philippines bị thẻ đỏ Thái Lan mới ăn được tới tỷ số 3-0 còn không thì anh em cũng thấy Thái Lan chỉ thắng cách biệt Philippines với cái tỷ số là một bàn thắng thôi thì năm nay sợ có một cái sự đột biến là có thể Philippines sẽ thắng ngược Thái Lan luôn không chừng anh em thì cái đó là cái sự đột biến thì mình cho anh em xem cái trận AFF Cup hồi năm rồi Thái Lan thắng Philippines với cái tỷ số là 2-1 thì hai thằng này nó gặp nhau tới 5 thẻ vàng lượng nha anh em và hiệp 1 nó đã có một bàn thắng và hiệp 2 vừa vào hiệp 2 phút năm mấy đã có bàn gỡ một điều đội Thái Lan và đội Myanmar Philippines là gỡ là một điều vào phút 57 anh em còn góc góc thì nguyên một trận chỉ có ba thì ba quả góc trận anh em cũng có thể vào cái mã xỉu góc được nha còn cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra đây mình cho anh em xem coi cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra thì tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra là Thái Lan chấp tới 1,5 và tài xỉu 3 thì anh em cũng thấy trong cái lịch sử đối đầu của thằng Thái Lan và Philippines thì chưa có trận nào Thái Lan ăn với cái cách biệt là hai bàn cả Thái Lan chỉ hòa đến ăn cách biệt là một bàn thôi mà nhà cái đang đưa ra là mã kèo chấp 1,5 thì cái mã kèo này rất là khó cho anh em để chơi nhưng mà tuy anh em không có người nhận định thì anh em không có thể nào vào cái mã kèo này được chấp tới mã kèo 1,5 nhưng mà trong lịch sử nó chỉ là nó chỉ là Thái Lan ăn cách biệt một bàn thôi bởi vậy mình khuyên anh em thì cái này là nhà cái đang đánh vào cái tâm lý của anh em nhìn vào cái lịch sử của thằng Philippines thằng Thái Lan chúng chỉ ăn được Philippines đúng một bàn bởi vì nhà cái đưa ra cái tỷ lệ kèo này cho anh em nằm cái mã kèo dưới nhưng mà thực chất cái trận này nó cho thằng Thái Lan ăn 3-0 anh em 3-0 hoặc 3-1 không chừng thì bởi vậy nó đang đánh vào cái tâm lý của anh em để anh em nằm cái mã kèo dưới rằng nó cho thằng Thái Lan ăn đậm trong cái trận này thì Thái Lan anh em thấy có này đang có cái phong độ rất là tốt có rất là nhiều cầu thủ trẻ nổi lên và nhiều cầu thủ nhập tịch nữa thì anh em cũng biết cái mã kèo này Thái Lan có thể dễ chơi trong cái bàn thắng là 3 không thì bởi vậy mình mới phiên anh em nằm cái cửa kèo trên cho mình nằm Thái Lan anh em nằm cái thằng Thái Lan cho mình còn tài xỉu thì anh em cứ vào cái mã rung thì anh em sẽ chờ mình báo rung cho tất cả anh em trong cái trận đấu luôn anh em khỏi cần phải quýnh tài xỉu trước trận đó là cái cái đó là cái kèo mà mình nhận định cho tất cả anh em trong cái tận Thái Lan và Philippines thì anh em nào đang nghe mấy nếu mà trùng máu với mình á, thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái Zalo của mình là 0963731346 hoặc là Telegram kèo bóng hai lúa của mình mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em vào đăng ký một cái trang và đưa anh em vào nhóm của mình để anh em chơi được những cái mã kèo hiệu quả nhất thì anh em cũng thấy cái trận này Thái Lan có thể tương lai sẽ thắng cách biệt là ba bàn thì nhà cái đang đưa ra cái mã kèo 1.5 thì anh em nếu mà anh em muốn bắt cái kèo này anh em cũng tất nhiên anh em cũng phải vào cái lịch sử anh em coi anh em coi trong cái lịch sử thằng Thái Lan nó chỉ thắng được đúng cách biệt một bàn thì cái trận này nhà cái đưa ra mã kèo một trái rưỡi thì tất nhiên anh em phải nằm cái mã kèo dưới đó nhưng mà nhà cái đang đánh lừa anh em thì anh em nằm kèo dưới thì trận này Thái Lan ăn tới 3 không hoặc 3-1 thì anh em đã thua kèo rồi nha